Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta biết, trước khi đại nạn xảy ra, cao nhân sẽ dùng nhiều phương thức khác nhau để cảnh tỉnh thế nhân vượt qua kiếp nạn. Cổ nhân có câu, ông trời có đức hiếu sinh, trời không đoạn tuyệt đường sống của con người. Thần Phật từ bi sẽ không bỏ rơi những con người ở trong mê, nhưng biết thành tâm hối lỗi những sai lầm của mình. Có rất nhiều câu chuyện cổ có ghi chép lại để cảnh tỉnh thế nhân. Mặc dù cách cứu người không hợp với lẽ thường nhưng có thể khảo nghiệm nhân tâm Từ đó đánh thức lương tri và thiện niệm của con người Xin mời quý tín giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây Câu chuyện ông lão và gánh đất thần kỳ Cổ xưa có một ngôi làng tên Cao Gia Trang Nơi đó người đàn ông cày ruộng, phụ nữ dệt vải Cuộc sống của họ vô cùng sung túc vui vẻ Ngày nọ, có một ông lão quần áo rách rưới. Ông dùng hai cái sọt gánh đất đi bán dọc đường. Ông giao bán nhưng không ai quan tâm. Thấy không có ai mua đất, ông lão nói với dân làng, nhà có mẹ già, không có ăn đã mấy ngày nay. Trong nhà tôi đã không có gì có thể bán. Tôi chỉ có thể gánh đất đi đổi lấy tiền nuôi mẹ. Dân làng chưa bao giờ nghe thấy câu chuyện kỳ lạ bán đất lấy tiền này nên đều không nhịn được cười. Một người nói với ông, ông lão ơi, đất này có gì hiếm đâu, nơi nào cũng có. Ai sẽ mua chứ? Ông lão nói, vật này nhìn có vẻ bình thường, nhưng đức dày nâng đỡ vạn vật. Nó thể cứu người khỏi tai nạn. Cầu xin người nào hảo tâm cảm thương trong nhà, còn có mẹ già mua giúp tôi gánh đất này. Ông lão nói xong, một người khác lại hỏi, đất mà có thể cứu được người à? Ai tin nổi chứ? Ông lão đang lừa dối chúng tôi phải không? Nói xong tất cả mọi người đứng xung quanh đều cười ồ lên Gánh đất độ người lương thiện Thấy không ai mua đất Ông lão thở dài đáp Lão đây đi khắp hang cùng ngõ hẻm Bán đất giao đã mười mấy ngày nay Thật tiếc không ai muốn mua Tội nghiệp cho mẹ già của tôi sắp chết đói rồi Lúc này có một người họ cao trung hậu giàu có Ông thấy bộ dạng đáng thương của ông lão liền sinh lòng thương xót. Ông nói, ông lão, để tôi mua đất của ông. Tôi đưa cho ông 300 quan tiền. Ông đổ đất ở ngoài nhà tôi là được rồi. Hãy nhanh chóng thu xếp và về nhà đi, kẻo mẹ ông lo lắng. Mọi người thấy vậy đều cười nhạo nói ông ngu ngốc và giải tán. Lúc này trời đã khuya, ông lão bán đất đổ đất một vòng quanh nhà họ cao và nói với ông – Hàng đã giao cho ông rồi Sau đó rời đi Đêm đó đột nhiên trời rất rung chuyển Đất nước làm đôi Mưa như trút nước Ngày hôm sau khi người họ cao ra cửa Nhìn thấy nhà mình được đất đá bao quanh Bên ngoài nhà đều là đại dương mênh mông Hàng xóm đã bị lũ cuốn trôi Tới không còn sót lại chút gì Chỉ còn một mình gia đình ông Lúc này vị trưởng giả mới hiểu thì ra ông lão bán đất đã cứu sống gia đình ông. Đất của ông lão đổ xung quanh đã ngăn nước lũ. Sau khi nước rút, ông đưa gia đình chuyển đi nơi khác. Chuyện Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược và lời cảnh tỉnh gửi đến thế nhân. Trương Quả Lão là ai? Trương Quả Lão là một trong tám vị tiên luôn cưỡi lừa ngược trong bát tiên truyền kỳ. Tương truyền, con lừa đó không ăn cỏ cũng không uống nước. Khi hoàng hôn, Trương quả lão vỗ vỗ vào nó và nó biến thành giấy. Sau đó ông mang cất đi. Hôm sau, ông lại lấy tờ giấy con lừa ra khỏi túi. Ông thổi lên, nó lại biến thành một con lừa sống. Theo ghi chép trong bát tiên đắc đạo truyện của vô cấu thời thanh, những năm cuối đời nhà đường, trương quả lão tình cờ gặp trương đạo lăng. Hai cao nhân đàm đạo nhiều điều trong trời đất. Trương quả lão nói, một nghìn năm sau, xã hội sẽ xuất hiện hiện tượng quan không lo việc nước, chỉ biết nhận hối lộ. Mọi việc đều dựa vào hối lộ là được giải quyết. Việc đúc lót không còn lén lút nơi tối tăm. Đúng là họ đã trở thành ma quỷ bốc lột dân. Trong dân chúng, hiếu đạo mất đi, phóng túng dâm loạn khởi xướng. Người người chỉ lo cầu lợi cho mình, không kể gì đến liêm sĩ, lễ nghĩa nữa. Người đời sau vô cùng kinh ngạc vì lời tiên toán này ứng nghiệm với xã hội nhân loại ngày nay. Sau nhà đường 1.000 năm, xã hội nhân loại đã trở thành đúng như vậy. Cưỡi lừa ngược để cảnh tỉnh thế nhân. Tại sao ông lại có sở thích cưỡi lừa ngược? Bởi ông hiểu rằng những việc tưởng như là đang tiến về phía trước, nhưng thực ra lại là đi ngược lại. Còn việc lùi lại phía sau thực ra chính là tiến về phía trước. Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược bởi ông phát hiện thói đời, đạo đức nơi trần thế sau này đều trượt dốc, càng ngày càng rời xa đạo. Nhân loại càng phát triển, tiến về phía trước thì đạo đức càng bại hoại, thụt lùi. Ông cũng nhận ra rằng xã hội nhân loại có tiến bộ hay không là nằm ở đạo đức. Nếu như đạo đức xuống dốc chính là nói rõ nhân loại đang dần dần thoái lùi. Cho nên, ông cưỡi lừa ngược để điểm hóa cho con người đời sau. Ông hy vọng hậu thế có thể hiểu được dùng ý mà tìm lại bản tính thiện lương của mình. Trương quả lão cưỡi lừa ngược cũng có ý nhắc rằng con người thường xuyên ngoảnh đầu lại nhìn lại những sự việc đã phát sinh để rút ra kinh nghiệm. Ghi nhớ bài học giáo huấn, tránh phạm phải sai lầm. Bởi chỉ khi nhìn lại bản thân, bạn mới có thể sáng tỏ thông suốt để không quên đường về. Thiện lương là phương cách tự cứu chính mình. Về lý mà nói, gánh đất đi bán vốn là một việc lạ kỳ. Có lẽ đó là lời cảnh tỉnh với nhân loại, phải chăng sắp có chuyện lớn liên quan tới sinh tử sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nhân loại trong mê lại vô cùng đáng sợ. Họ chỉ quan tâm những điều trước mắt, không nhìn thấy tương lai. Vì vậy đại đa số người dân trong làng vì chìm trong tiếng cười lớn mà mất đi sinh mạng. Còn ông Cao, với bản tính thiện lương, tốt bụng, Ông cũng vì suy nghĩ tới người mẹ già của ông lão bán đất mà mua hai sọt đất đó. Ông không biết rằng một niệm thuần chính thiện lương đã cứu sống cả gia đình. Nếu những người dân làng biết rằng làm việc thiện có thể cứu họ, nhất định họ sẽ mua đất của ông lão. Tuy nhiên lịch sử không thể lặp lại, những người dân trong thôn đã không còn cơ hội chọn lựa. Bài học giáo huấn của họ chỉ có thể lưu lại cho thế hệ mai sau làm tấm gương soi và tự xét lấy mình. Hãy hướng về cái thiện, tránh xa cái ác, tìm lại tín ngưỡng, đạo đức chân chính. Như vậy mới có hy vọng thoát khỏi đại kiếp nạn mà thần an bài để cảnh tỉnh thế nhân. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Lời cảnh tỉnh của Diêm Vương gửi tới con người thế gian. Thiện ác hữu báo là quy luật luôn tồn tại bất biến, dù con người có tin hay không thì thần Phật với tâm từ bi dùng nhiều cách thức khác nhau để truyền tải lời cảnh tỉnh đến thế nhân. Tưởng Đạo là văn học gia nổi tiếng thời nhà Minh. Ông tự là ngưỡng nhân, là cháu ngoại của võ công bá từ hữu trinh thời vua Tống Anh Tông. Theo ghi chép trong một số tư liệu, sau này ông trở thành Diêm La Vương. Ông cố ý đưa bạn bè tới thăm địa ngục để cảnh tỉnh con người thế gian, tất cả mọi hành động Suy nghĩ của con người đều được thần Phật ghi chép Thiện ác hữu báo là quy luật bất biến luôn tồn tại dù cho chúng ta có tin hay không Tưởng Đào, nhân vật tài năng xuất chúng thời nhà Minh Theo ghi chép, tuổi nhỏ Tưởng Đào vô cùng thông minh, tài trí nhanh nhẹn Khi lên 5 tuổi, mẹ ông chỉ đọc cuốn tiểu học Tài liệu dạy học vỡ lòng, ông nghe liền có thể học thuộc thông thạo Năm lên 11 tuổi, có sở trường văn chương đôi khi khiến người dân trong làng vô cùng để trọng và kinh ngạc. Ngày nọ, cha ông có bạn tới thăm khi mọi người đang ở phòng khách, ngâm thơ, đối thơ, ông cũng đứng bên cạnh lắng nghe. Đột nhiên bên ngoài, mưa to gió lớn, hạt mưa tí tách đạp vào cửa sổ. Có vị khách tức cảnh sinh tình, liền ra vế đối. Âm hán Việt, đóng vũ sái sông đông lưỡng điểm tây tam điểm. Tạm dịch, mưa tuyết rơi vào cửa sổ, phía đông 2 điểm Tây 3 điểm. Chữ đóng trong từ đóng vũ của câu này là do là do chữ đông và hai chấm thủy hợp thành. Chữ sái trong chữ sái sông là do chữ Tây và bộ ba chấm thủy hợp thành. Bởi vậy vế sau của câu này rất khó đối. Màn đối đáp biểu hiện của tài năng văn chương tuyệt đỉnh. Khi mọi người đang suy nghĩ mãi không ra, đột nhiên người hầu mang một quả dưa lên. Cha ông đứng dậy bổ dưa mời khách Tưởng đào có thể đối được với đối dưới Âm hán Việt Thiết qua phân khách Hoành thất đao thù bát đao Tạm dịch Cắt dưa mời khách Ngang bảy nhát dao Dọc tám nhát dao Vế đối khiến thực khách vô cùng ngạc nhiên Thiết qua phân khách chỉ việc ăn dưa lúc đó Nửa vế sau hoành thất đao thù bát đao Vừa chỉ việc bổ dưa Chữ này vừa có liên hệ trực tiếp với vế trên Đồng thời chữ thất Đao nhìn ngang hợp với nhau lại là chữ Thiết nghĩa là bổ cắt Chữ bát Đao nhìn từ trên xuống dưới hợp với nhau chính là chữ phân nghĩa là chia Vừa vặn có thể đối với câu đối trên của khách Sứ mệnh đến để thực hiện lời cảnh báo Năm 14 tuổi khi ông tham gia kỳ thi tại Kim Lăng Tài văn chương của ông được Tam Công Cửu Khanh vô cùng tán thưởng Chỉ tiếc rằng ba năm sau đó đột nhiên ông qua đời. Xung quanh cái chết của ông có nhiều câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Theo ghi chép trong sách sử, trước khi ông qua đời, thường xuyên mơ thấy thiên đế triệu tập đi chép đang đại ký. Ông lấy lý do mẹ già không thể đi để từ chối. Anh rể ông từng vào thư phòng của em và nhìn thấy ông viết thư xin từ chối không đi. Mẹ ông vô cùng buồn rầu, quỳ xuống đất thỉnh cầu thiên thượng đừng đưa con trai đi. Tuy nhiên vẫn không ngăn được việc con trai phải rời khỏi thế gian. Năm đó, khi mẹ ông sinh ra ông, từng hoảng hốt nhìn thấy ba vị đạo sĩ vào phòng mình. Sau đó trong khoảnh khắc một người biến mất và bà sinh ra ông. Mẹ ông từng hoài nghi phải chăng con mình chính là do đạo sĩ chuyển sinh. Sau khi con trai qua đời, mẹ ông vô cùng đau lòng viết 13 bài thơ tưởng nhớ con trai. Lời thơ đau buồn thương cảm khiến ai nghe cũng rơi lệ. Ngày nọ sau khi con trai qua đời, mẹ ông ngủ mơ thấy con trai nói với mình, con ở chỗ thiên đế rất vui vẻ. Sau khi con qua đời, quay về nơi ở ban đầu. Mặc dù con chết đi, nhưng linh hồn bất diệt, không tiêu tan. Đưa bạn đến thăm địa ngục để nhắn nhủ quy luật thiện ác hữu báo. Nam Gia Tỉnh, Lục Thâm gặp lại Tưởng Đào. Đến Nam Gia Tỉnh, một người tên Lục Thâm Tự là Tử Uyên ba ngày chết đi đột nhiên sống lại. Sau đó, ông gọi con trai mang giấy bút ghi chép lại những điều mình nói. Lục Thâm nói, khi bệnh tình của ta vô cùng nghiêm trọng, đột nhiên cảm thấy bản thân đang ngồi trong phòng khách nhưng không nhìn thấy người khác. Sau đó, có hai người mặc áo vàng quỳ ngoài sân. Họ nói phụng lệnh Diêm Vương tới mời ta đi. Ta cẩn thận hỏi nhưng phát hiện bản thân đã ở trên kiệu Người áo vàng đi trước, phía sau là mấy chục người. Nhìn thấy họ, ta vô cùng hoảng hốt. Kiệu đi như bay nhanh chóng tới một tòa thành. Người mặc áo vàng quỳ xuống mời ta xuống đi bộ. Khi ta bước xuống, chiếc kiệu đột nhiên biến mất. Sau đó, có hai người tiến tới hai bên kéo ta đi rất nhanh, cảm giác như chân không chạm đất. Chúng ta nhanh chóng đi xuống dưới tòa thành. Lúc này, người mặc áo vàng đề nghị ta thay quần áo. Chẳng biết từ lúc nào quần áo đã được thay xong Rất lâu sau chúng ta đi tới một tòa thành rất cao Tòa nhà giống như kinh thành dài khoảng hơn 10 dặm Chúng ta đi qua một cung điện rồi lại qua một cánh cửa to khác và đến trước một đại điện rộng lớn Trên điện có một người đầu đội mũ miệng ngọc Người áo vàng vào trong điện báo cáo đã đưa ta tới Người kia đồng ý cho ta vào đại điện quy luật thiện ác hữu báo được ghi chép tỉ mỉ qua từng việc. Ta từ bậc thang phía đông tiến vào chỗ người kia đang đứng. Đại vương đứng dậy nói lớn, ông có nhận ra ta là ai không? Ta quan sát một chút và hỏi, người trên điện có phải tưởng đào năm xưa không? Tôi nói vậy bởi ông rất giống một người bạn học năm xưa của tôi. Trên đại điện có tiếng quát lớn, tại sao ngươi dám mạo phạm gọi tên tục danh của đại vương chúng ta? Đại vương nọ đáp Đây là cố nhân của ta Các người đừng hù dọa ông ấy Sau đó ông quay sang nói với tôi Tử Uyên ông vốn có thể làm tới quan nhất phẩm Thọ tới 80 tuổi Tuy nhiên vì phạm ba tội lớn 12 tội nhỏ nên bị hạ xuống chỉ làm quan tam phẩm Thọ mệnh giảm 12 năm Năm đó ta 68 tuổi Nghe thấy những lời này trong lòng vô cùng hoảng sợ Vội vàng hỏi có thể không chết không? Đại vương nọ lại nói nếu muốn ông lập tức phải chết thì ông không thể tới đây. Nói rồi ông sai một vị quan mang sổ ghi chép sinh hoạt hàng ngày của lục thâm tới. Khi liếc nhìn, ta phát hiện từng lời nói hành động hàng ngày của mình đều được ghi chép rất chi tiết, tỉ mỉ. Cuối cùng còn dùng bút đỏ đánh dấu những lỗi đã phạm. Sau khi ta đọc hết, đại vương nói sẽ cho ta hai tuần để xử lý hậu sự. Ông cũng cảnh cáo ta không được tính toán kế sách gì cho con cháu Quy luật thiện ác hữu báo tồn tại bất biến Khi người mặc áo vàng dẫn ta về Diêm Vương lại cho triệu tập quay lại Và dẫn ta đi một vòng địa ngục Để tận mắt chứng kiến những cực hình tại đây Ta nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tra tấn vô cùng đáng sợ Sau đó ta được đưa ra khỏi thành đi vào vùng tối tăm Đột nhiên nhìn thấy một tia sáng Hóa ra đã quay về nhà khi đó ta nhìn thấy thân thể của mình đang ở trên giường, trong lòng vô cùng chán nản. Người áo vàng đẩy linh hồn ta vào thân thể và đột nhiên ta tỉnh lại. Hai tuần sau, người áo vàng lại tới và lần này lục thâm thật sự chết. Tưởng đào mà ông gặp ở âm giang lúc trước có lẽ đã trở thành Diêm La Vương. Ông chính là muốn thông qua chuyến du hành của lục thâm tới âm phủ mà cảnh tỉnh con người thế gian tất cả mọi hành vi của chúng ta đều được thiên thượng ghi chép, tính toán. Từng việc làm từ nhỏ tới lớn của con người đều được thần Phật ghi chép lại. Vì thế chúng ta gieo nhân nào ắt gặp quả đấy. Thần Phật từ bi muốn nhắn nhủ con người thế gian hãy sống lương thiện từ những việc nhỏ bé nhất. Quy luật thiện ác hữu báo là luôn tồn tại, dù con người có muốn thừa nhận hay không.